Dạ, hôm nay ờ, tôi Thắng Cò sẽ ờ, làm ờ, tàu chiên à, à, ăn để cho quý khán giả xem đây tàu chiên này nhé mùa chục ngàn này em mua nè à, cầm đây viên mới của hắn cội lắm nha các bạn dạ thì à, mình sẽ chế biến à, món à, tàu hũ tàu hũ chiên ăn với nước tương nước tương kia à. dòng hắn cò sẽ chế biến nha các bạn đây chú hắn mình đang cắt nha các bạn Hãy subscribe cho chơi nguyên miếng bự luôn hả chú Khánh cảm chú có nồi con chim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 tương gia vị nước tương nào là chút nước tương tiêu Ủa quán nghe vô mạnh con cái nha Nó tội quặng rồi đó Nghe nha Bà giờ bạn các bạn thấy mẹ mình trang trí em các bạn này là tàu hủ chiên nha quý khán giả hôm nay à, kênh của mình à, sẽ đãi à, mấy thằng đồng bọn này ăn tàu hủ chiên này diện mới hello các bạn rồi dạ, dạ. mình mới đi học về luôn nha rồi dạ, thành viên mới đó còn kia đang đem chiếu ra nó chảy hả quý khán giả ừ mình ăn ăn ăn tàu hủ chiên mình ăn ờ, giống như này là ăn chơi đúng vậy dạ? ăn buổi trưa cho mấy đứa nhỏ nó ăn giờ mình phải ăn mình phải uh, mời camera miếng men mà một quý giả không mời quý giả một miếng đậu nha ăn nha ăn gì vô đi nó cay ngon không ăn ừ, nó dễ ăn nha cay á tụi ăn nha không ở bé ăn đi Bé Mình ăn, mình ăn rồi bạn Trời ơi rồi Ăn được Chào ai ai Hello các bạn Nè, dầm ăn nhé các bạn Nè, dầm nè còn mất tôi chơi nữa ăn tàu hũ với kẹp với rau răng nữa bạn ăn không bè ăn hết sẵn rồi ai như vậy thì bay mấy anh em rồi giờ mình sẽ dậu cái cũng cái đây một hai ba vô ngon quá các bạn à ngon quá sáng tiếp ăn tiếp nha các bạn ăn tiếp mời các bạn nha cái này là chấm dưới tàu hũ chấm vô cái rau à, gà miếng ngô ờ, sẽ mời mà. Ừ, ăn miếng nha các bạn có một phát nè là buốt mà hết trơn rồi mời các bạn à nãy giờ hơi ăn xong ngon quá ăn cam được chấm nè ngon rồi lấy tô quá con này mẹ ăn nhiều rau nhất nha các bạn Ăn nhất các bạn Ngon các mẹ Ngon các Ngon quá Con bạn Con riêng bạn Nói gì? Nói gì? gì? Con bạn mới trong tay mình thì mình ngon lắm trắng rượu luôn được rồi lá chín ngon bạn này sao rồi bạn rất căng chết kìa tôi cắm mà tôi mời ơi trời với trời đi chỗ mấy con trong cà lắm nó cà lắm em bị gì không đó ừ em đó ơi em gì ơi nàng nào hụt bài em gì ơi mà hụt bài gì cô không về ừ sát ừ. vô vô sát vô đi em không vô. về đây đi vô vô một hai ba chuẩn bị ca nha lâu nay luôn mình điên đi ở đó dễ mà Chào mà xét ca nhạc nha các bạn Vô anh em ơi Vô, Lâu nay luôn mình yên Có bao giờ anh nghe cho ra sèn tình yêu Cho anh luôn gặp em Nết anh là quan hệ em như thay đổi bao điều Là từ khi đó phải anh nhớ từ em mà chào cao không được <laughs> à nào nhạc nghe con lại đi thằng này uống dành dành vậy con nít như gì á giờ mình sẽ ca nhạc ghép với các bạn à, bài à, mình à, vô dân châu á ta phi vô ba hai tay phi vô la mấy em gái ra đứa xếp hàng là tưởng con cháu tôi la cô đa Ai chọn là qua tụ tề thì Mấy em gái kêu kia Gu của tao của bé Hình hình nhỏ nhẹ như em Luli Vẫy trên beat của Vina Hao Không phải là ba sao <laughs> Cũng không phải là năm sao Xin lỗi nó hơi to Nên làm em bé ra rồi Không muốn mình phải xa nhau Xin đau các bạn da Đau đêm nay uống nó say Cứ ba lên ngao vô Em bóng mà Đồ con chẳng Em nói là hai đứa mình cùng hết thôi Hay quá các bạn dòng từ là hai ấm bên đời giờ là sân khấu nắng trời mọi người xung quanh hãy cho tôi biết cô hát về đâu làm tròn miệng tím sai người giờ này ai khóc ai cười nhờ hàng làm chi để ngồi bỏ đi cô có đem tình vui lắm bay hóa ngang trời che lắm tôi có không về để chờ Cô về với tôi lại gì tôi quá ngốc nghếch Hay là cho ra cánh tôi nghèo Lúc nào dạy tôi là người sống lên Bao nhiêu ký ức môn thời Giờ là cây đắng môn đời Nhà nhào xe sáng về cưới lòng lấy năm con đi người đón đó Hình như theo gió mây màng Ngồi ôm hương nhớ bé bạn ở phần ngàn trái Số biết tôi cùng với ai Tôi có đem tình buồn lắm Bay hóa ngang trời xe lắm Cô khóc không về đợi chờ Cô về với tôi Giờ mình sẽ ca hết xong rồi nghe các bạn Gì cho Giờ chào các vị khán giả Tôi sẽ ăn hết mà mày rồi Tôi sẽ tạm biệt các bạn nha Bye bye các bạn Bye bye